Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Tuấn đang có mặt tại Phù Châu Miếu, quận Gò Vấp hay còn được gọi là Miếu Nổi. Sở dĩ nó có một cái tên đặc biệt như vậy là bởi vì miếu được xây dựng trên một cù lao nhỏ ở giữa sông Vàm Thuật, đoạn chảy qua quận Gò Vấp và quận 12. Đây mọi người hãy xem, miếu được xây dựng ở giữa sông luôn và muốn đi đến đây là mọi người phải đi bằng đò với giá vé là 10.000 cho một chuyến khứ hồi. Ở phía bên tay trái màn hình là quận Gò Vấp, còn bên tay phải là quận 12 Tương truyền thì miếu này được xây dựng từ thời vua Gia Long Thời đó thì có một ngư phủ trong lúc đánh cá thì đã vớt được tượng của bà Thủy Tề Và từ đó xây dựng nên một cái ngôi miếu nhỏ trên hòn đảo này để thờ phụng bà trước năm 1975 thì ngôi miếu này là một địa điểm hành hương rất là nổi tiếng của người dân Sài Gòn sau đó thì bị bỏ hoang một khoảng thời gian rất lâu và mãi đến 14 năm sau thì ông Lục Câu là một người Hoa ở địa phương đã đứng ra bỏ tiền và vận động bà con để ờ, trùng tu ngôi miếu được khang trang giống như ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng tham quan ngôi miếu này nhé và mọi người cũng có thể thấy đây là một ngôi miếu rất là cổ kính rất là bề thế với kiến trúc rất là đậm nét của người Hoa. Ở ngay cổng ra vào là tượng thờ của ông thiện và ông ác mà chúng ta vẫn thường hay nhìn thấy ở các đình chùa miếu. Và ở đây là giờ mở cửa, nếu các bạn muốn tham quan miếu thì có thể đến từ trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Kiến trúc của miếu được chia thành 3 phần, bao gồm là tiền điện, trung điện và chính điện. Và hiện giờ chúng ta đang ở khu tiền điện. Ở đây chúng ta thấy là thờ Di Lặc Vương Phật cùng với Bồ Tát Chuẩn Đề. Phía bên tay phải của Tuấn hiện nay chính là khu vực thờ thần tài và thổ địa. và mọi người cũng có thể thấy là ngôi miếu này được trang trí bằng những cái hình tượng được ốp bằng những cái mảnh sành sứ hết sức là công phu tốn rất là nhiều công sức để mà làm ra được những cái hình tượng trang trí như thế này và ở đây là khu vực thờ mẹ quan âm bồ tát bên cạnh đó là kinh cứu khổ và ở phía dưới này là có những cuốn kinh để cho mọi người xem tham khảo bao gồm kinh bạch y chú đại bi và chú chuẩn đề còn phía đối diện với mẹ quan âm chính là ban thờ dành cho đạt ma suy tổ ở khu vực trung điện thì người ta thờ đại thánh gia gia mọi người rất là quen thuộc rồi ha và ở phía đối diện phía bên này là ngọc hoàng thượng đế còn phía bên trong chánh điện trong chánh điện là thờ mẹ Kim Mẫu và phía bên dưới là có để sẵn bài dân hương mẫu mẹ. Phía bên trong này thì người ta có thờ cả ngũ hành thánh mẫu này, mẹ cửu thiên huyền nữ và chúa xứ. Phía bên này bao gồm ngài địa tạng và tiêu diện đại sĩ ông bao công phía bên này nhiều người ta thờ quan đế thánh quân và ở phía bên ngoài sân là chúng ta thấy có một khu vực thờ mẹ quan âm rất là trang nghiêm và ở ngay bên cạnh mẹ quan âm sẽ là một cái hồ và ở dưới này sẽ có nuôi rất là nhiều con 33 không biết sao hôm nay nó lặn hết trơn rồi chứ ngày thường mình đi nó nhiều lắm rồi đi vào phía bên trong nữa trong đây có một điện thờ ở đây người ta thờ long mẫu đây, như mọi người cũng có thể thấy đây là khu vực thờ long mẫu phía bên tay trái của long mẫu người ta thờ thủy mẫu còn phía bên này thì người ta thờ huyền thiên thượng đế và mỗi một ban thờ cũng giống như là lối trang trí chung của cả miếu là được cẩn những mảnh sành sứ hết sức là công phu và cuối cùng nữa thì ở phía sau này là một cái ngôi miếu nhỏ người ta thờ ngũ hổ sơn quân Và như vậy là chúng ta vừa mới tham quan hết một vòng ngôi miếu này. Hy vọng rằng các bạn đã có những trải nghiệm thật thú vị và cảm ơn các bạn đã yêu thích video này.